nhớ sống ý 여정 이전 부유서도는 러시아 giờ 런지해도 và cả và thế chia sẻ thì à, có dọn cộng được của thảo bí một giờ thợ sẵn nó nó cũng bắt đầu in chiến lùng sao là thạc thì đâu bây giờ không dơ sợ tôi 我呢只有可能小我有痛，故故有可能被那次听，对被和谁是个等梦嘞？họ một cậu mình chỉ đẩy tôi họ cậu mình chỉ đẩy tôi họ là họ sẽ tận tên nó và trả lúc sẽ xa lúc nào cũng có là hãy chào dawa pe mon kia pang ye sang yo thona ya ne yo ri cha thi chao pe jai na ma ri cha yo thori cha jai ya mà ya sự tại vì cũng báo theo à cũng mới sẽ sai giật theo mà đừng chơi nó có thầu có nhiều mùa ờ, đăng ký nè đăng ký trong youtube lên tên tôi youtube từ ổ cũng nghe nó có chỉ có chủ một sai là cho video có sẽ ít sai được mà có thể có được comment thì có đăng ký lên trong youtube mà có chủ sát cho là lý gọi ít phút cho sao mày ít phút hoặc sẽ chọn được mà hai ở trong chứ mà thằng đó mà cứ mà comment mà những cái chỉ sợ chắc theo mà cô mua mà đi cho đi cho luôn này đi cho tao kìa đi cho tao một có con men mà một khó tung đời là chị bố nè là sự chị bố rồi thì có con men có sao chủ ở trong tay đó là gì nó thảo thảo thế nữa, sự lý do tôi sốt nè tôi sốt nè tôi sốt nè tôi surprise nè hai của anh cũng chỉ chỉ may thế à? sẽ đáng là dị này cái tổ đăng ký đối chi đối đối chi tổ đăng ký nhỉ họ biết một bóng mà xong đi cho tổ à, tổ nè thôi tổ nè mà nhập thảo đấy theo tổ ghé tham này tổ ghé tham cũng chỉ tám á tổ nào của thảo cái chai tôi trả tôi trả thảo à, nào với cháu bằng nghe sản đạo của sở chỉ thế nếu có thức bao thì ừ, quý hết khai rong có sự tập bao thì có bỏ có khe thì nó lại có họ sai thế sai có một nồng đội tôi cái xếp với nhau đi chả có họ sai thì cũng là hại gì thì cũng chỉ là cũng muốn đào tông như là cô comment họ cũng cho video này ạ là comment nó chỉ hiện trong đời à, học khác video mình muốn hiện trong đời họ là Sipan nha nhá của anh tên Sipan mình giao thêm một hiện đó còn đã làm mà dù nó nhỉ giờ đến đây sao được cũng cũng mới sai nhưng hiện đó còn đã là cũng chỉ sai của xóa xin, cũng mới chạy tạo của trong YouTube 구체냐 아무튼 그때 전에 되는 거와 음 구여자 또 차오네 걔는 워치다한다 mà cố xa thò cho bông nhiên sự nào nên comment nó cố theo comment nó mấy sao thật sự chỉ bút sau cho anh đã thảo bị chai à? chỉ bút à comment thảo chỉ cho thảo ít phút này mà better mua xe thì hiểu ờ, mua youtube nó đâu nên có lên tế mà thì chủ xe tè xe tè quá thế nhưng chả bóng dư về chủ xe tè buổi xa đợi xa bây giờ chắc chơi buổi xa đau ít phút này ạ ừ. mà còn nó cứ do dù quay rong thì tao rong á bé chả lâu lợi thứ hai nhỉ? 我上刀上，我上刀还上面，妈，姑姑要开的是了，边那姑妈里啊，叫你们晒脚啊，那个面那姑哎，那草啊，妈，姑一摸耍大毛里去，堂弟姑姑，姑姑啥点，姑只叫侬。 Visto quá cũng mà nói là tiền cho tiền mua nhót hồng mục và xí băng đó là thế do dùng một té thế dùng muốn cho cho nó tỏ nó dùng một sáng nhận tại cho nó tỏ nó để một thảo và hiện tại youtube thui rồi là trên để youtube nè ừ. thế là mấy chó một cái lỗ ăn cho nên stop bao giờ để nó cứ sáng để thảo phú một cái lói thế cố cứ xa thế à do thì ờ, mất thảo là chọn câu đấy ạ mua thảo ờ, là chọn video là chọn để thì liệu thảo thì trai cũng giải số gì nữa thế thì ờ, sẽ tao khá là một bao thì ạ nếu chỉ không gì đã còn đâu mà cũng chưa khỏi giống gì ở dù bò nó mua thế dù nó là hai mình bao rồi đã thì chỉ dùng một đây là sự mà sai mặt bao mà bộ mà mình chỉ không chỉ á mình quá lên mà hát khi nó đâu bé cho bao nhiêu sợ rằng nên là ôi thung cho nhục là phí quan này vậy như sợ chị thế giờ xa có tao tao lúc sẽ xa mà nó chủ sẽ đồng tế này tôi chỉ là tiếng mỗi là lùi đẹp dụng tóc bất đạt nữa nhỉ hai hai cái lúc nóng này kìa do cô chanh mà vô tao á mày chú xe đè mà máu à ấy khó lưu chủ ô bật thật của mẹ mẹ mùa á chúng giờ đến đây bọn là nó nó ừ, cô dùng một trong khẩu à lý giải lý bật thật của hai một xịp ban là nó nhở thế nên một nghe nó là nói Đó nó này Một số nhận xét đang chờ xem xét Tới năm 1000 nó khó xem xét rồi Thằng này tại nó to á Đó là Có thể là spam rồi nó nè tên nó mà chịu chả còn nó nó chỉ mua chi chạy chân khó của khen nó mẹ của nó <laughs> chỉ là tụi nó tụi nó mà nó nè tụi sút nè tụi sút nè tụi sút nó nhờ tụi vi phạm quy tắc vi phạm uh, luật youtube nữa Hả? Sao học anh học tôi suốt nè Mà ô không đâu mà Vi phạm tha hố Vi phạm nguyên tắc cộng đồng á Bây giờ để có chen té mà người à Ảnh hưởng cho cái tù à Youtube nữa nhỉ Chứ có chọn là nó mà thật sự ở tôi không hiểu nó giờ thì nên là sai da của cháu video nó nè thế thì cái thể của chị ta mình thì nếu bắt đầu à, đăng ký nó của châu như thôi ạ xóa bé mong là gì gì cho chua channel theo trá à, xong này ạ tự on không đắn thế nếu tụi bông gì thì nếu lọc bỏ thì nên xuyên đấy nè thế à, một con bé nó tụi tôi nên short gì thế thật gì quý chị té nữa chứ ở ờ, khó comment nó các tuần hết thế hả cũng chỉ chim tao mùa tí tám nè cũng mà lên cho nè lúc bên mà mình thiền đấy rồi thì khó nè nếu khó comment nó mà của tao mất xóa mất chết tao động từ youtube, nhà chịu linh đà mà cũng có ảnh hưởng cho nè cũng có ảnh hưởng của chị khẩu bé mất trẻ tài nó là mà người tài nó bé cả pháp của nó vậy cho nó sẽ theo khẩu này sẽ cho nó này cũng được Chúa hãy ít cho của hai trong quê tiền Dưới hình đấu chạy cho cái comment nó này Sao khác video là thứ một tôi sốt để nó tao này, Còn nó cũng tao báo nha Ừ Còn nó mà Nên nó cũng chỉ tao báo mình thế lọ Đó này Tôi mới tôi sốt nó Nó có comment tao nè tôi rằng là tôi nó mà nửa Tôi không yêu nó nửa 你闪我他一副不起颤抖的替革命道歉。草嘛一草了，莫得说的没草不是啊，得先吹点那点雨过啊，怎发的？嗯，我都不记得了，我老给他鼓的，我不知道该哪。嗯。 cô chúa ngoài nó ra mà có qua nữ nữ thứ sau tụt thảo cái chai cho nên nó để xin nó chửi cho dù mà vì do thì dù chỉ chữ như nhở cứ chỉ chữ sao nó đi cho nó này chiên là nó hả nếu nhớ tao đọc họ qua cây đàn ấy nhở giờ thì có một tòi có một sau dần đã gót chữ chỉ bố rồi tạo được chỉ biết là con men nha chỉ là con men cao các thông đạo các chuyện để lưu chỉ chuẩn mà trời đi youtube cho cái trai mà nhưng chẳng thằng thằng lắm á tôi nhẹ nó thế ở tù suốt với chẳng tù cái thằng cái nó theo của cái video kia cũng cho nên nó cũng và để chia sẻ đến nay cho kênh youtube này sáng nếu cho các tôi xin các sẽ comment vào cái video này của mà đi ờ, ờ, thì mấy mình chỉ đó thì cho các sản phẩm chỉ này ờ, chỗ này được bao là này họ xin để thế nào chào lúc gì đó cũng thế sau họ thua thua thua bé cháu cứ để cho nhục vào lò gạt ra YouTube nó chỉ tập bao nhiêu chỉ kia gu bỏ lên cho ti gu sẽ sai gu cho nhà máy sẽ khé thế nó thì họ làm món lục món hay sao mình chỉ đặt họ à cái chai hoàn thiệp phong dư nó xin này xin chỉ nó xứ mà chỉ đặt đôi đặt lưỡi sai thọ cho phong dư sự đời này nó cá nhân sống thế à một trang đáo đọc thủa sai một dọc bơ tọt cờ thọ có có mỗi nô lợi diện ngon chân xì thế? wadachi nó tao tao xiết xa tao có biết cháu trong chiếc nó lòn thì tao tu lũ tao lũ xí nhẹ na